Đây, rất nhiều người quan tâm về Messi Từ từ đã, cái này để tí nữa khi nào tiêm xong rồi ăn Không, không, không, từ đã Nào, đây, Messi Ok, nằm xuống Rồi, Messi là à, phải à, mới phải à, qua một cái đợt phẫu thuật Đây, thuốc đây à, Phòng khám Việt Đức phải mổ Nào, nằm xuống để cho xem cái vết thương ờ, ở vết mổ ở bụng của Messi rồi ok như thế này là có thể nhìn được rồi Đây nhá nằm yên đây để mọi người xem cái vết thương này đây này đó không biết là có nhìn được không khả năng là cái này nó lại sẽ che mất đây này đó mổ ngày ờ, hôm ờ, tối ngày hôm kia tức là ngày hôm kia là tiêm một lần rồi này đây là thuốc tiêm này đây vết mổ đây này ngày hôm kia là tiêm một lần rồi à, hôm qua tiêm một lần rồi hôm nay là tiêm một lần ờ, này nữa là xong cái loạt tiêm khi mà phẫu thuật cái này là cái một cái ca phẫu thuật uh, để lấy thai uh, bị lưu ở trong bụng ra đợt này là chuẩn bị ổ đẻ sẵn tất cả các thứ rồi nhưng mà mà mà cuối cùng lại là chờ uh, quá ngày mà Messi không đẻ thì có theo dõi cái tim thai thì thấy tim thai bình thường uh, cho nên là vẫn cứ chờ để cho Messi đẻ nhưng mà đến uh, ngày thứ 65 hay ngày thứ 66 gì đấy thì là thấy cái tim thai nó yếu là phải đưa đi ra phòng khám thì ra phòng khám thì uh, cả mấy thai nó đều là chết rồi nên là phải mổ luôn ra phòng khám thì cái máy siêu âm của nó máy siêu âm của phòng khám uh, uh, cái uh, nhìn mọi thứ là nó rõ hơn là cái máy siêu âm ở nhà mình có cái máy siêu âm cầm tay thôi đây. Thui Việt Đức số 1 Mạc Thay Tổ đây Cầu Giấy Hà Nội bây giờ là chúng ta sẽ tiêm này tiêm xong rồi chúng ta ăn nhé đây là cái vết thương đấy khi mà cái vết thương ấy mà làm chuẩn ấy, thì cái vết thương nó sẽ đây là vết thương nó rất là khô mọi người có thể mọi người cũng khó nhìn thấy được nhưng mà cái vết thương đây cái vết thương nó rất là khô và nó rất là nhanh liền thôi và tiêm uh, các thứ này là chỉ tiêm có 3 ngày thôi mỗi ngày hai mũi là xong rồi là coi như là yên tâm về cái uh, cái cái cái uh, vết mổ rất là to rồi còn uh, cái việc mà mà giải quyết cái cái cái cho cái con chó nó an toàn ở sau sau cái cái cái cái ờ, ấy này đây để cái này ở đây để cho mọi người mà ai mà có quan tâm đến cái cái uh, vấn đề về thú y muốn uh, xem một cái phòng khám mà nó ok thì mọi người có thể xem mọi người có thể biết được một cái địa chỉ phòng khám ok thế này thì mình sẽ tiêm cái uh, mũi uh, mũi kim dầu này trước đây đây mũi kim to kinh khủng khiếp này mọi người nhìn cái mũi kim này đây là bởi vì cái này nó là kháng sinh mình sẽ tiêm cái kháng sinh này trước kháng sinh là nó là tiêm dầu nó sẽ phải dùng cái mũi to ok đây là mũi kim dầu này nào Messi hơi ờ, quay lưng ở đây để anh chích ờ, cho Messi cho nó xong đi là còn ăn không nằm úp xuống cơ nằm úp xuống thì mới tiêm được chứ như thế này thì khó tiêm quá nè xong rồi tí nữa rồi ăn không đừng đạp chân đừng đạp ghế xích đây ừ, đừng đạp ghế nằm úp xuống cơ chứ Messi nằm này tiêm sao nằm úp hẳn người xuống úp xuống thì mới tiêm ở lưng được ừ. Ú sướng thì mới tiêm này chứ tiêm một ngày hôm nay nữa là xong luôn rồi chứ không phải tiêm gì nhiều nữa rồi nào úp người xuống úp xuống cơ thì mới tiêm được úp thế nào ừ. thế thì còn được xích ra đây xem nào xích ra ngoài một tí nào rồi thế là lần ngược lại nhá, để quay mặt vào trong nhá chứ không như này tiêm sao đây nào để tiêm phát cho nó xong luôn đi đừng, <laughs> đừng đạp chân cũng khổ nó cũng không có đau lắm đâu mà tí là xong ừ dạy thế thì mới được thế nó dễ tiêm hơn một tí là xong luôn em nhá thế cho Messi chén trước một miếng gọi là tạm ứng nhá hai con kia thì không được ăn đâu cái này là phần này là phần cho Messi bởi vì Messi hôm nay phải tiêm nên là Messi được ăn thôi ừ. cái này là tạm ứng trước đây tạm ứng siro ra kia đi ra kia ra siro có tiêm không hả à? có tiêm không nếu không tiêm thì ngồi yên đấy để mẹ tiêm tiêm xong rồi ăn đây tiêm thì là tiêm không mà si phải ngồi dậy cái chứ nằm thế thì tiêm sao? ngồi dậy thì mới tiêm mà chứ như này ờ, anh tiêm xiên mà đau là phải chịu nhá như này là tiêm là phải ấy này ừ đây này chọc vào chỗ này nào mũi đốt này ờ yên yên yên yên nằm yên nằm yên nằm yên không cái kim nó ngọ ngoại ra đau đấy rồi Messi giỏi lắm ừ, rất là giỏi Messi rất giỏi luôn à, Messi rất giỏi cái mũi này là nó, nó giải quyết rất là nhanh thôi chứ nó cũng không có phải ấy gì lắm rồi một tí tí nó rồi xoa một thẻ xong một cái mũi này rồi còn chỉ còn một mũi nữa thôi ăn thêm một miếng nữa để cho nó ổn định lại tinh thần cho nó đỡ căng thẳng nha thêm một miếng nữa để cho nó đỡ ờ, từ từ đã để bóc đã cho nó đỡ căng thẳng rồi chúng ta lại ờ, trích tiếp một mũi nữa ok đây đỡ đau chưa rồi rồi lại nằm ra xong tiếp một mũi nữa là xong rồi có hai mũi thôi chứ nó cũng không có khăn gì con siro có ăn không ờ, con siro có tiêm không không tiêm thì phải chờ để mẹ xong rồi mới ấy được nào một mũi nữa là xong còn có một mũi nữa thôi khi mà tiêm ấy tiêm bắp là như này này là cái ờ, không nằm yên không nằm xuống nằm xuống nằm xuống để tiêm xong còn ăn có ăn không nằm nghiêng ra tiêm bắp này là tiêm ờ, theo ờ, hai bên sống lưng thì ờ, cái với cái con chó to này cái giải bắp của nó là cái giải nó nằm ở cách cái đây cái mũi này nó rất là đau cái giải bắp này của nó là cái giải nó nằm ở cách cái vị trí xương sống nó khoảng tầm một đốt tay là tiêm là sẽ chọc cách cái xương sống một đốt tay cái thuốc này nó rất là muốt yên yên yên yên anh biết rồi cái thuốc này đau làm yên cố chịu sắp xong rồi yên không chỗ này còn một mưu nữa thế là lại phải chọc thêm lần nữa à, thuốc này thì nó buốt rồi không ngồi yên sắp xong rồi mà khi mà một mình tiêm ấy thì nó nó đau mà nó ngoáy như thế thì thì thì thì ờ, cái mũi kim nó lại chọc ở trong thịt nó lại đau ừ yên tí xong thì mà xì này cứ lằng nhà lằng nhằng ờ, để yên cho nó nhẹ nhàng thì tiêm một phát là xong cố thêm một tí nữa là xong rồi đấy làm lại phải chọc hai lần không còn một tí nó buộc phải tiêm nốt chứ không có bỏ được vẫn thuốc vẫn còn một ít một phát là xong luôn chọc phát là xong luôn này xong luôn này đây này đấy thế thôi đơn giản như không ấy mà rồi bây giờ xong rồi thì ăn chờ đấy từ để anh lấy cho đây xong hai mũi này không Messi Messi lên đây lên đây ăn lên đây ăn rồi anh xoa cho um, siro xuống dưới đã tí nữa tí nữa mới đến lượt siro xuống dưới đã mẹ lên Messi lên Si lên đây tiêm xong rồi bây giờ đến phần ăn rồi đây đây lên rồi vâng. nằm xuống đây quay mông lại phải nhìn về hướng này cơ thì mới được để em còn phải ờ, xoa cho một tí để cho nó tan cái ờ, ấy ra chứ mà nằm xuống nằm ở đây nhảy sang ghế bên này siro từ từ đi siro ừ hay thế cho con nó một miếng nhá cho con một miếng đi cái quả này sẽ là quả cho siro ăn là uh, cho Messi ăn là chính thôi đây cho con siro một miếng này siro ăn kéo một miếng đi xuống dưới đi xuống cầm cái miếng cái xuống đi messi sang bên này ngồi sang đây ngồi hẳn sang đây chứ không như thế thì dơ cái lưng ra ngồi sang bên này nào ngồi nào ra đây ok ra đây rồi để anh chưa từ từ để anh bóc đã đó cái uh, mũi uh, vàng này nó rất là buốt mũi vàng này cái thuốc này đó là cái thuốc chống viêm mũi vàng rất là buốt nên là tiêm mũi uh, trắng mũi uh, kháng sinh thì nó nhẹ nhàng lắm nhưng mà tiêm cái mũi vàng thì thì thì lần nào uh, lần nào Messi cũng ấy hôm nay Messi cũng hơi nhõng nhẽo một tí cho nên là là là Messi quẫy mà khi nó quẫy như thế nó nó này Yumi cho Yumi miếng khi mà nó Mi Mi không thích ăn à Mi không thích ăn Mi lên đây làm gì à, khi mà nó như thế thì nó lại làm cho làm cho cái cái cái mũi kim nó ờ, di chuyển ở trong người nó lại đau chứ lần nào tiêm cái mũi vàng là Melsi cũng theo cái kiểu là là là là là nhăn nhó là cố chịu đau chứ không phải là ấy đâu đấy mi này này mi lại không thích ăn cam còn một miếng nữa thôi đó như cái đợt này là uh, khi mà nó đẻ nó không uh, đẻ theo cái kiểu bình thường được mà nó có cái phát sinh đấy thì thì thì thì nó lại còn cái mệt mỏi ở cái đằng sau là uh, hậu phẫu là xin nằm xuống nằm xuống để anh xoa lưng nha xoa cái chỗ tiêm nằm ra thôi Yumi vớ vẩn không có cái gì ăn đâu Pila đây là để cho con uh, ờ, Melsi nó cho nó tiêu thuốc thôi chứ làm gì có cái gì ăn cẩn thận không cọ vào cái máy của anh nhá hôm nay là tiêm thế là xong rồi mai không phải tiêm nữa rồi à, chỉ phải vắt sữa thôi phải vắt sữa mấy ngày đi cho nó bởi vì là uh, cái bẹ sữa của nó là nó không có cho con bú nó nó sẽ căng nên là sẽ phải vắt sữa đi cho nó vắt sữa đi cho nó mấy ngày đó là cái vấn đề hậu phẫu và cái khi mà cái uh, vết thương uh, cái cái vết mổ mà bác sĩ làm tốt đấy thì Ờ, chỉ phải tiêm thôi đấy tiêm 3 ngày và uh, lau rửa cho nó thì thực ra là lau rửa cho nó chỉ có một ngày là chỉ có lau một lần thôi chứ cũng không có lau nhiều mà cái vết thương nó rất là khô và lành là bởi vì cái vết thương khi mà được phẫu thuật chuẩn nên là là người ta làm kỹ lắm bác sĩ người ta làm kỹ lắm không có sợ cái gì và nó hồi phục rất là nhanh nó mổ xong một cái là tất cả mọi thứ nó nó ăn uống lại bình thường luôn bởi vì cái mổ này nó là mổ uh, dạ con chứ nó không phải là ờ, dạ dày nó không ảnh hưởng gì nhiều đến cái tiêu hóa chỉ là khi mà phẫu thuật xong thì mình cho nó ăn là mình cho nó ăn ít hơn một chút để cho bụng nó đỡ căng nó đỡ ấy và cái vết thương nó bị đau thế thôi đó cái vết thương đây nó khô tinh luôn chứ nó không có ấy gì cả đó thì ờ, cái ờ, các ờ, nếu mà các bạn nào các bạn mà mà mà muốn một cái chỗ mà làm về thú y ok với bác sĩ các các bác sĩ mà cái trình độ chuyên môn tay nghề nó cao thì mọi người có thể đến thú y Việt Đức số 1 Mạc Thái Tổ cầu giấy Hà Nội đó để đây để cho mọi người tham khảo đó thì uh, À, với các bạn mà chờ cho con của trại ấy, thì đợt này là rất là buồn là vì hai con đẻ cái đợt này nó năm nay cái thời tiết năm nay nó lại kinh khủng quá nó lại nó lại uh, thay đổi uh, liên tục cái thời tiết đầu mùa hai con đẻ đều hỏng con uh, Dina thì đẻ 8 con đẻ bình thường đẻ thường đẻ 8 con thì này mất mất 7 con là đẻ ra là thai chết rồi và một con thì còn sống nhưng mà rất yếu thì cũng không qua được à, mình ờ, cái ờ, con Dina thì mình để nó bên trại anh ấy chăm con yếu thì nó không qua được rồi còn uh, Melsi này thì uh, mấy con uh, thai thì khi mà mổ ra đấy là thai cũng uh, chết hết thai giết hết thai và uh, tính ra là hai con là cùng ngày mà đẻ cách nhau là con ờ, Dina là đẻ lúc nó 63 ngày uh, ờ, Melsi thì là lên đến uh, 66 ngày đến ngày thứ 66 thì mổ là ngày hôm kia đó cả hai con đều phải cái giai đoạn hậu phẫu này đều phải là um, Ờ, giai đoạn mà sau khi sinh ờ, hỏng này Mercy thì còn có hậu phẫu là phải tiêm này còn Dina thì đơn giản hơn là Dina là để ý cái bẹ sữa của nó thôi nếu mà cái bẹ sữa của nó mà căng thì sẽ phải vắt bớt đi cho nó ừ, cũng là đẻ ra nhiều việc đấy mọi người Ok xin chào ờ, tất cả mọi người nhá Messi lên đây lên đây chào khán giả đi ăn xong rồi lên đây Messi lên đây lên đây nhảy lên ừ. nhẹ nhàng thôi bây giờ là chúng ta là đang là uh, sau phẫu thuật nào thơm nhau cái nào lần sau nhá à thôi không cần lần sau không có chờ lần sau tiêm khi nào mà anh bảo Messi mà nằm yên để tiêm nhá thì là Messi phải nghe anh nhá bởi vì nếu không mới là sẽ phải chọc hai lần chọc một lần thì nó vẫn đỡ đau hơn nhá phải cố nhịn nào xích ra đây xích đây châm nhau cái Ok xin uh, chào mọi người nhé Siro lên đây uh, chào mọi người Cái hôm nay là uh, video nói về mẹ thôi à với cho con ấy thì là đang chờ Siro lên giống này đang chờ Siro lên giống là sẽ lấy giống Siro này uh, và một cái con đàn em của Siro nữa cùng bố Bruno là con cute cũng chờ nó uh, con đấy chờ nó lên giống là hai con uh, nuôi ở trại là hai con là sẽ lên giống cái thời gian gần nhất thì chắc có lẽ là khoảng một tháng nữa hoặc là chậm nhất là hai tháng nữa thì nó sẽ lên giống thôi thực ra nó có thể lên giống bất kỳ lúc nào đấy nhưng hy vọng là nó sẽ lên giống muộn một chút uh, để nó qua cái đợt nóng cao điểm đi cho nó dần dần nó chuyển sang cái uh, tiết trời mùa thu thì rồi nó lên giống thì là ok ông Messi vừa đá vào cái chân máy quay của anh ấy hả ừ, đang quay siro nha ok ừ. Ờ, để ờ, thế coi như là chờ hai con đấy còn đợt vừa rồi ấy uh, giãn cách uh, hạn chế đi lại cho nên là bị uh, tổng thể là chạy bị lỡ mất ba con uh, lên giống nhưng mà phải bỏ qua bởi vì là không có di chuyển để mà lấy giống cho nó được thế mà mà mà mà uh, vì là cho cái là phân tán ra nuôi ở ba nơi khác nhau chứ không có phải là ở một chỗ thành ra là bị lỡ mất ba con cái thì ba cái con cái bị lỡ đấy thì nó cũng sẽ lên giống lại ở trong khoảng tầm 5 tháng 5 tháng tức là khoảng tầm 4 tháng nữa nó sẽ lên giống lại thì bây giờ là tháng 6 coi như là đầu tháng 7 đi đầu tháng 11 sẽ là trong khoảng uh, tháng 10, 10 tháng 11 tháng 12 sẽ là cái đợt mà lấy giống nhiều thì là ok thì cái dây uh, ờ, Ờ, có cái loạt cho con mà sớm nhất thì có lẽ là cho con của Siro này với lại Cute là sẽ lên giống sớm hơn là bọn kia còn bọn kia thì uh, sẽ là vào cái đợt đẻ vào cái đợt đầu năm sau cuối năm sau hoặc là đầu uh, cuối năm nay hoặc đầu năm sau thì mọi người mà theo dõi uh, mọi người thích cho con của trại thì mọi người có thể chờ uh, những cái loạt tới năm nay là bị nhỡ mất ba uh, con đấy ba con bị ờ, nhỡ mất cái lấy, giống nhỉ nhưng làm sao mà lấy giống làm sao mà nó đẻ nó thuận lợi chứ nếu mà nó như đợt này thì cũng cũng hơi bị uh, mệt vừa thương chó bầu bí mệt mỏi mà lại vừa mệt cả chủ nữa uh, vì là cho con um, đẻ ra như thế nó mất công lắm Ờ, rồi chăm sóc chó sau khi mà nó sinh hỏng ờ, cái chăm sóc cái con chó mà nó chăm con đấy thì nó cũng vất vả ờ, nếu mà nó có cho con thì nó cũng nhiều việc nhưng mà chăm sóc cái con chó mà nó sinh hỏng thì nó còn mệt mỏi hơn nhiều nó cũng nhiều việc chẳng kém gì chăm cái con chó chăm con đâu bởi vì phải lo cái vết thương của nó à, rồi ờ, vắt sữa đi cho nó chứ cho con nó bú thì nhàn lắm thì nó hết sữa đi nhàn lắm nhưng mà người mà phải vắt sữa cho con cho mẹ vắt sữa bớt đi khi mà nó bị căng sữa thì thì nó mới mệt mà không vắt không được không vắt thì nó sẽ uh, có thể là nó sẽ bị uh, căng ti rồi nó sốt sữa rồi uh, nó gây uh, viêm rồi nó chuyển sang viêm vú rồi này kia thì cái câu chuyện đấy nó lằng nhằng hơn nó có thể ảnh hưởng đến những cái lần sinh sản sau thành ra là cái cái đấy là cái mà nếu mà bạn nào mà có gặp cái tình trạng mà con chó mẹ nó đẻ ra mà cho con nó không may nó uh, cho con nó bị mất hoặc là sinh hỏng mà con chó mẹ nó có sữa là mọi người phải để ý nhé mọi người phải để ý mọi người phải vắt bớt đi cho nó nếu mà nó bị ờ, căng sữa là vắt bớt đi cho nó đấy và chống cái viêm cho nó là bằng cách là uh, bằng cách là vừa kết hợp mà cho nó cái CMU cái CMU ngoài tác dụng tăng sữa nhá là nó còn có tác dụng chống viêm nữa chống hỏng sữa và chống viêm vú thành ra là khi mà dùng với cái liều để tăng sữa thì chúng ta sẽ dùng nhiều theo như là cái hướng dẫn của nó theo như hướng dẫn của nó là mấy ngày đầu 10 viên hay 12 viên gì đấy rồi sau duy trì là 4 viên 5 viên nhưng khi mà chúng ta muốn con chó nó mất sữa đi vì cho con nó không còn nhưng chúng ta vẫn muốn cái sữa của nó nó không bị hỏng thì chúng ta sẽ dùng theo kiểu là dùng hai viên ba viên một ngày và chúng ta dùng cách ngày ra ngày hôm nay dùng ngày mai không dùng ngày kia dùng để làm gì để lấy cái tác dụng chống viêm chống hỏng sữa của nó để nó không có từ cái hỏng sữa rồi nó gây ra viêm vú rồi này kia đó chứ không phải là là muốn cắt sữa cho nó mà lại dùng cái semil lại thành tăng sữa đâu bởi vì ngoài cái tác dụng tăng sữa của semil nó còn chống viêm nữa là dùng để lấy cái tác dụng chống viêm của nó thì mọi người nếu mà có chó mà nó để hỏng thì mọi người cũng lưu ý cái điều ấy bởi vì nếu mà để nó viêm nhiễm ra là nó phát sinh nhiều thứ lắm viêm vú rồi nó lan vào có thể là nó lại sau nó lại gây ra viêm tử cung ở bên trong thì cái câu chuyện điều trị nó lằng nhằng lắm tốt nhất là giữ cho nó không có bị làm sao cả mất công mất mấy ngày thôi là sau đấy là nó không có cho con bú thì nó sẽ tiêu sữa dần cứ coi như xác định là mất khoảng một tuần đây như Messi là hôm nay là ngày hôm nay là tính ờ, tính ra buổi tối hôm ờ, phẫu thuật là tối hôm kia này à, ngày hôm qua và ngày ngày nay coi như là ngày thứ hai đến bây giờ là coi như là đúng tròn hai ngày này thì xác định là mất khoảng 3 hoặc 4 ngày nữa thì cái sữa của nó nó sẽ giảm bớt cái lượng đi không cần phải vắt nữa đó ok uh, xin chào tất cả mọi người nhé đây à, hôm nay có đấy nào cũng tiện là để mà cho mọi người biết về cái à, thu y Việt Đức ở Hà Nội số 1 mặt thay tổ cầu giấy Hà Nội thì mọi người có thể tìm có áp phát là nó sẽ ra thông tin ngay là một cái địa chỉ thu y mà uh, khi mà điều trị là mọi người có thể hoàn toàn yên tâm Ok xin chào tất cả mọi người hẹn gặp lại ở video tiếp theo nhé